Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em cái lượt thi đấu thứ hai của um, bảng B à, vòng loại SEA Games nha anh em. Thì à, mình trước khi vào nhận định cho anh em á, thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình có nhận định trên à, cái à, kênh kèo bóng VIP của mình. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em ba trận, đó là ba trận của tối ngày hôm qua thì anh em thấy mình có nhận định cho các anh em cái trận giữa Mallorca và Bilbao. Thì cái trận này mình cho anh em nằm thằng Bilbao. Trong video mình nhấn mạnh với anh em là anh em chờ thằng bi bao tuột kèo xuống đá đồng thì anh em vào mã kèo bi bao đá đồng nè và màu vào cái mã kèo tài xỉu 1.5 thì qua trận này một điều thì anh em đã húp được cái mã kèo tài trong cái trận này và mã kèo trận thì anh em quà là anh em vẫn lãi cái mã kèo bi bao này được một mã kèo nha còn cái trận Everton và thằng um, à, Leicester City này thì mình có nói trong video nếu mà anh em nào xem rõ kỹ cái video của mình thì anh em cũng biết mình cho anh em nằm thằng Leicester và nằm tài và nằm tài góc hiệp 1 và nằm tài hiệp 1 thì trong hiệp 1 là 2-1 dành cho Leicester anh em húp được cái mã tài hiệp 1 nè và tài full trận nè rồi anh em nằm thêm cái mã kèo tài góc thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài góc đó nè anh em chỉ gãi đúng một kèo thằng Leicester thôi trong trận này thì anh em vẫn lãi ba mã kèo trong trận này luôn nha đó còn cái trận thằng Sevilla và Girona này á thì mình cho anh em nằm thằng Sevilla nhưng mà nằm xỉu thì thằng Sevilla qua chấp với mã kèo là 0.5 và cho anh em nằm thêm cái mã kèo xỉu 2.5 nữa thì anh em húp được cái mã kèo xỉu nè à, à, và trong video mình cũng có cho anh em thêm cái mã kèo là thằng Sevilla chấp góc nữa nha thì qua 61 góc dành cho thằng Sevilla thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo Sevilla chấp góc nè anh em chỉ gãi đúng một mã kèo Sevilla thôi nhưng mà anh em húp được mã kèo xỉu đó anh em húp được cái mã kèo Sevilla chấp góc và mã kèo hiệp 1 là xỉu 1.25 nữa đó anh em húp được hai cái mã kèo này đó thì tối hôm qua ba cái mã kèo mà mình nhận định cho anh em thì ba cái mã kèo đó toàn ăn nha anh em trận nào cũng là quà tới lời chứ không có lần nào lỗ hết nha anh em thì bởi vậy anh em nếu mà anh em xem cái video anh em xem càng kỹ thì anh em mới hiểu ra được cái vấn đề là trong khi đó một trận đấu mình nhận định cho anh em rất là nhiều kèo mà anh em phải chia đều ra anh em đánh thì mỗi trận anh em đều lãi chứ không bao giờ anh em lỗ được thì bây giờ mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư những cái mã kèo đó một cách hiệu quả nhất và anh em kiếm lãi còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được một mã trên hoặc một mã dưới mã tài mã xỉu thôi chứ anh em đâu có thể chia kèo ra rất là nhiều kèo trong một trận đấu để anh em đầu tư được thì bây giờ mình mới phiên anh em nên đăng ký một cái trang đó thì hôm nay cũng rất là nhiều anh em về đăng kêu mình hướng dẫn đăng ký trang và xin vô nhóm của mình để có thể đầu tư những cái mã kèo tối hôm nay thì tối hôm nay có Arsenal với Barca rồi nè anh em thì anh em thấy tối nay những cái mã kèo đấu này rất hấp dẫn nhưng mà chấp với mã kèo cực kỳ cao thì bởi vậy anh em cần nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó hiệu quả hơn thì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 à, Thái Lan nhà Nam Thái Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 3 điểm sau hai ba hai bàn thắng sau một vòng đấu. Việt Nam cũng đang đứng vị trí nhì bảng có 3 điểm sau à, hai bàn thắng. Thì trong khi đó trận này Việt Nam đang gặp thằng Singapore thì đội bóng Singapore cũng yếu hơn Việt Nam rất là nhiều trong những cái trận đấu trước đó. Thì anh em biết trong cái bảng này chỉ có được đánh giá cao nhất là Thái Lan và Việt Nam và Malaysia thôi. Thằng Lào với Singapore thì không có một cái um, không có được một cái điểm nhắn nào trong cái um, bảng B này hết nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần um, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của Singapore thì anh em thấy uh, Singapore nè trong 10 trận gần nhất thì Singapore đã thắng được 4 trận và để thua 5 trận và để gà hòa một trận trước Lào. Trong khi đó trận thua gần nhất của Singapore là thua trước thằng uh, Thái Lan 3-1 trong cái trận à, lượt đầu tiên của SEA Games 32 nha anh em thì anh em thấy để thua trước Thái Lan với tỷ số là 3-1 đó, trước đó thì thấy thua trước U19 của Campuchia với tỷ số là 2-1 luôn đó, thì anh em thấy thằng Singapore này có đang có một cái phong độ không có tốt cho mấy trong cái mùa giải hiện tại nha anh em thì anh em thấy trong khi đó giao hữu với cái thằng à, Campuchia U19 U19 Campuchia luôn chứ không phải đội tuyển U22 nữa nha anh em. Đó U19 Campuchia nhưng mà vẫn để thua U19 Campuchia với tỷ số là 2-1. Còn trong khi đó anh em thấy bên phía um, đội tuyển U22 um, Việt Nam thì đang có một cái chuỗi bất bại anh em thấy đang có một cái chuỗi bất bại trong 10 trận gần nhất á thì U22 Việt Nam toàn thắng nha anh em toàn thắng chỉ để hòa trước thằng Thái Lan với cái tỷ số là 2 đều thì anh em thấy phong độ của thằng U22 Việt Nam cực kỳ tốt nhưng mà trong trận rồi thì anh em thấy trong khi đó U22 Việt Nam à, gặp thằng à, Lào trong khi đó vào phút thứ ba thôi là U22 Việt Nam có một bàn thắng nhưng mà bàn thắng thứ hai đến vô cùng trễ với U22 Việt Nam đó là vào phút 85 hoặc 90 gì đó thì anh em thấy ghi bàn từ cái phút đầu tiên và cái phút cuối cùng thì trận vừa rồi U22 Việt Nam chấp kèo cực kỳ sâu nhưng mà ghi bàn chỉ có hai bàn thắng thì những cái mã kèo này á anh em cũng biết rồi mã kèo U à, của thằng Đông Nam Á này nó đưa với mấy cái mã kèo cực kỳ cao bởi vậy anh em chơi ngoài qua thầu quả cọ mình phiên anh em rất là nhiều rồi anh em nên đăng ký một cái trang anh em mới có thể chơi những cái mã kèo mà Đông Nam Á này một cách hiệu quả nhất giống như anh em có thể chờ nó ra sân nó đá tới 15 tới 20 phút hoa cho nó đá hết hiệp 1 bắt đầu anh em vào hiệp 2 thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo cũng về sẽ full kèo hơn giống như anh em đánh từ đầu nó chấp 2,75 hoặc là ba trái nhưng mà nó ăn chỉ có hai trái thì anh em xa bờ từ cái mã tài tới cái mã kèo trên đó còn trong cái lịch sử đối đầu hai thằng này chỉ gặp nhau đúng một lần một là trên à, đấu trường à, SEA Games 31 nha anh em vào khúc lúc 2019 thì thằng Việt Nam có ăn thằng à, Singapore với cái tỷ số là 1-0 thì trong thời đó trong thời đó thì anh em thấy cái um, đội tuyển Việt Nam đứng trên vị trí đầu bảng xếp hạng luôn với 13 điểm nè ở trong khi đó thằng Indo có 12 điểm và Thái Lan chỉ có 10 điểm thôi anh em thấy trong cái bảng đấu năm đó là Việt Nam là được đánh giá là cái đội bóng mạnh nhất đó thì anh em thấy vào phút thứ 85 Việt Nam mới có thể ghi được cái bàn pha thắng đầu tiên đó là do Hà Đức Chinh ghi bàn nha anh em thì cái lứa cầu thủ năm đó đang cũng đá rất là hay nhưng mà cái lứa cầu thủ trẻ bây giờ đang đá cũng không hay cho mấy nha anh em trong khi đó huấn luyện viên này không có tuổi nào sánh với huấn luyện viên thời U22 của Bad Hansel nha anh em đó thì à, anh em thấy à, trong lịch sử nó chỉ ăn đúng một bàn vào phút thứ à, 85 nhưng mà trận này Trận này thì à, mã kèo Việt Nam đưa ra chỉ chấp có 1,25 thôi thì anh em cũng vẫn có thể đầu tư Việt Nam nhưng mà anh em đầu tư sao cho nó hiệu quả trong cái trận này. Thì trong cái trận này mình dự đoán tỷ số sẽ là 2-1 cho Việt Nam thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là Việt Nam đã chấp một quà thì cái tỷ lệ anh em quà kèo và thắng nó sẽ cao hơn. Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, kèo tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em thấy hiện tại á hiện tại là cái mã kèo mà nhà cái đang đưa ra trước cái trận đấu là Việt Nam chấp tới 1.5 lần nha anh em 1.5 nhưng mà anh em à, ăn đủ nhưng có cái kèo 1,25 anh em ăn 83 82 gì đó thì tới lúc ra sân nó sẽ tuột kèo nhanh thôi thì anh em có thể chờ cái trận đấu này ra sân vào khoảng 10 đến 15 phút thì anh em hả vào cái mã kèo Việt Nam chấp 1 hòa thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và anh em thắng nó sẽ cao hơn. Tài xỉu thì hiện tại là nó đang ba hòa nhưng mà anh em có thể chờ cái trận đấu ra sân thì anh em có thể chờ trận đấu ra sân khoảng 10 đến 15 phút kèo nó sẽ tụt xuống còn 2.5 thì anh em vào cái mã tài 2.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn đó còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò bắt buộc anh em phải vào cái mã kèo Việt Nam chấp 1.5 nè hoặc là anh em vào cái mã tài 3.3 trái đó trong khi đó Việt Nam nó ăn 2-1 anh em hòa cái mã kèo tài anh em thua luôn cái kèo Việt Nam thì bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký một cái trang chơi anh em có thể chờ hạ kèo xuống trong khi đó hạ kèo xuống anh em có thể húp được full hai mã kèo còn anh em đánh ở ngoài qua thầu qua cò anh em cũng vẫn đánh trên đánh tài giống như mình mà tại sao anh em lại thua đó thì quan trọng là anh em phải cần biết cái vấn đề mà anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò rất là bất tiện trong những cái trận đấu của thằng Đông Nam Á này nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận U22 Việt Nam này với thằng Singapore thì mình có chốt cho anh em là nằm thằng U22 Việt Nam chấp một hòa nè đó mình đã nói với anh em là chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút sẽ tụt xuống cái mã kèo Việt Nam còn chấp một hòa thì anh em vào Việt Nam chấp một nè tài xỉu thì anh em chờ hạ xuống 2.5 rồi anh em hãy vào nha ở hiệp 1 thì anh em vẫn vào cái mã kèo là Việt Nam chấp 0.5 thì mình nếu theo mình mình dự định Việt Nam mình làm phán đoán Việt Nam có thể ghi 1-0 trong hiệp 1 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Việt Nam chấp 0.5 trong hiệp 1 cũng rất là ok. Và anh em vào cái mã kèo tài thì giống như mình đã nói cho anh em ở rất nhiều video thì anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo giống như anh em chờ hạ kèo hoặc là anh em đánh rung nè, đánh thẻ, đánh góc. Trong những cái trận đấu của thằng Đông Nam Á này có mã kèo góc luôn nha anh em. Thì trong cái trận này thì anh em thấy hai thằng nó cũng rất là đôi công với nhau thì anh em có thể đánh cái mã tèo tài góc cũng rất là ok trong trận đấu này luôn đó thì à, anh em nào mà đã xem qua được những cái video trước mà mình nhận định cho anh em thì anh em cũng biết trong cái trận mà thằng à, Myanmar đây trận Myanmar và Timor Leste thì mình có nhận định cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng à, Myanmar chấp 2.5 nhưng mà anh em biết là nên nằm thằng Myanmar chấp 2.5 thì kèo Đông Nam Á này cũng chủ yếu là nằm nhẹ chơi cho vui thôi anh em. Chủ yếu quan trọng là những cái mã kèo lớn này nè, giống như Barca với Osasuna hoặc là Arsenal với thằng Chelsea á thì anh em nên đầu tư mạnh tay còn những cái mã kèo Đông Nam Á này chủ yếu anh em xem và anh em ủng hộ cái đội nhà thôi anh em vào một tí cho nó vui thôi chứ không cần phải vào mạnh những cái mã kèo Đông Nam Á này chấp trên trời dưới đất không mà đá cực kỳ dở luôn thì anh em thấy trong những trận vừa qua nó có thằng nào mà cái mã kèo trên nào mà được ăn trọn vẹn chưa anh em đó chỉ có đúng là ông vua của Đông Nam Á mới được anh em nằm kèo anh em mới được ăn trọn vẹn đó là Campuchia thôi trong cái trận đầu khai mạc của Campuchia thì Campuchia ăn được với cái tỷ số là 4-0 nếu mà anh em nào có nằm kèo trên trong trận đó thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo của Campuchia thôi còn bao nhiêu anh em nằm kèo trên toàn là thua đó toàn là thua từ thua đủ tới thua nữa thì anh em thấy trong những mã kèo mà Đông Nam Á bởi vậy mình ít có nhận kèo đã định kèo Đông Nam Á cho anh em nhiều khi á mình cho dưới thì anh em lại không dám theo mà mình cho trên á, thì anh em lại vô ào ạt thì để mất công anh em thua thì anh em lại nói mình nhận định không chính xác nhưng mà những cái mã kèo nó chấp trên trời như vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em đầu tư một cái cách hiệu quả hơn còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò người ta chấp có hai thôi ở, ở còn ở ngoài anh em á, tới 2.5 lận trong khi đó cái tỷ số chung cuộc của nó chỉ có hai không thôi và anh em đã thua đủ rồi đó bởi vậy mình đã nói ở rất nhiều video mình phiên anh em một cái cách chân thành để anh em có thể đầu tư và anh em kiếm lợi nhuận đó đưa anh em giờ anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo mình là 0937072613 nè hoặc là telegram cái bóng vip 09 mình đưa anh em vào nhóm đó rồi hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em đầu tư một cái cách hiệu quả và anh em kiếm lãi từ nhà cái chứ không phải anh em cống nạp cho nhà cái đó mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em cũng có cống nạp cho nhà cái đâu anh em cũng chỉ cống nạp cho thằng thầu thằng cò thôi chứ anh em đâu cống nạp cho nhà cái trong khi nhà cái nó đưa ra mã kèo hai nhưng mà thằng thầu cò đưa ra 2.5 thì nó kê kèo lên là nó ôm anh em anh em đánh vô thì nó ôm thôi chứ bắt mới gì nó phải gõ vô máy kèo thôi muốn chết đó bởi vậy mình mới phiên anh em nha thì um,